Mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Tỉnh Phát của mình ngày hôm nay Ngày hôm nay thì mình à, có mặt tại dự án Rich Home 2 Cũng như là khu nhà ở Rich Home 2 à, Khu nhà ở này là của Kim Anh ngày xưa làm cho cả nhà Và hiện tại à, dân cư sinh sống ở đây cũng là tầm là 80% 80% rồi nha Chứ còn khoảng là 20% nữa thôi Thì à, sẽ lấp kín đây Và như cả nhà thấy ở phía trước đây là xung quanh là đã dân cư gọi là đông đúc rồi nhà cửa gọi là san sát san sát hết rồi nha cả nhà và điều đặc biệt thì ở đây à, rất là mát tại mình đang đi quay là tầm 12 giờ trưa và phía trước này của chúng ta đây là đường à, N4 bên trong khu uh, à, Richholm 2 à, ở đây thì à, như cái nhà thấy thì à, xây nhà là xây à, một trệt một lầu nha các nhà một nhà trệt nhà trệt xe nhà trệt chứ, chứ không có lầu xe nhà trệt và thiết kế nó cũng khá là à, tương đối là uh, đẹp à, mình cho là đẹp đẹp đây còn bên này thì có một cái mẫu thiết kế khác là một trệt một lầu nói chung là trong này một trệt và một trệt một lầu ở phía bên à, phía, phía trước đây của chúng ta là một lầu như cái nhà đang thấy ạ à. đây là đường N4 là xe nhà trệt này còn qua đường D2 đường D2 là cái đường chính mà ở ngoài cổng đi vào thì một trệt một lầu và ngày hôm nay mình à, muốn review cho cả nhà một cái lô đất nằm trên trục đường đó là trục đường Đô 1 Vâng đây là trục đường Đô 1 ạ cả nhà thấy ạ đây là trục đường Đô 1 nha mình đang đi dạo trong trục đường Đô 1 đây à, thì à, trên trục đường Đô 1 này thì à, nhà cửa cũng đã xây dựng kín và đông đúc à, xây dựng sang sát với nhau rồi lô đất này à, của mình à, nằm tại vị trí mà bạn Hiền Quy cũng như là bạn Hường à, đang đứng kia nha cả nhà à, lô đất này có tổng diện tích là 61,6 mét vuông ngang năm và dài là khoảng 12 phẩy mấy nha cả nhà 60,6 thì nó tầm khoảng 12 113 đi 13 mét vuông ha để cho cả nhà giờ tính và đây đây là bên trái của mình và hướng này là hướng đông nha cả nhà hướng này là hướng đông và ở tại dự án trích Hôm này, khu nhà ở trích Hôm này bên mình có rất là nhiều lô đất ở bên trong này. Nhưng mà hiện tại thì à, hiện tại thì mình đang có hiện tại mình đang có khách ở đây. À là khách hàng. Khách hàng cũng đã đang vào và đi ờ, dạo bên trong này rồi. Và đây, đây là lô đất của mình. Đây là lô đất của mình nha. Giá thì cả nhà có thể inbox mình nha. Giá thì cả nhà có thể inbox mình. Và đây ạ. À, đây là cái ờ, lô đất mình muốn quay từ cái cột này nha cả nhà đây từ cột này à, đi thẳng ra đây đây đi thẳng ra đây nha ở phía trước này dân sinh sống rất là đông đây là căn nhà và đây là căn nhà cũng đã có người ở trong này rồi bây giờ thì à, mình à, bạn Hương và bạn Hương Quyên đi tiếp khách à, bạn Hương đang quay video đây cả nhà ha rồi thì bây giờ à, mình Hương Quyên và bạn Hương sẽ đi tiếp khách thì cả nhà cứ ờ, ờ, theo dõi video và nếu như mà muốn biết thêm chi tiết về lô đất này thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 à, mình xin à, gặp cả nhà vào những video sau ạ à. cả nhà xem tới hay thì hãy nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh xin chào và tạm biệt ạ à.